à, cái nhất thì tôi sẽ dập à, dao à, số 1 là dao không bao cẩn lùa, à, không bao cách tính mặt cắt thì à, mày mặt dập rất là sắc ngọt không bị bao viêng không bị nôi nhôm hay nổi nhôm Đó. không bao hệ cửa lùa sinh pha năm năm dao số 2 chúng ta sẽ dập cho khung bao cửa sổ hoặc uh, sinh phan và do khung bao của hệ bên cạnh PMA, Zima, đôi quen dòng cai. Khi anh chị đưa vào dập thì anh chị hãy nhớ là hãy đẩy sát sang ờ, mé bên tay ờ, trái. và nếu quay ngược lại thì chúng ta sẽ phải dập và đẩy sát sang mé bên tay phải. Đó. Đây sản phẩm đây ạ. À, dạ vâng xin chào tất cả anh chị và các bạn làm trong kính chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh máy cắt rơm CNC của em Khải đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng sản phẩm máy làm cẩn rơm và nhựa duy trì bán chạy số một trên thị trường Việt Nam hiện nay và ngoài ra thì kênh này còn hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn các vấn đề xử lý uh, các tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng và ngày hôm nay thì uh, em xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một dòng máy đột dòng à, ke nhảy và ke vĩnh cửu cho sinh pang năm năm và các hệ bất cạnh pma sigma odoven sokai window và bên tay phải đây trên màn hình anh chị các bạn đây là con máy được rộng con này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu chính hãng đảm bảo về cái vấn đề là chất lượng tôn thép rất là chắc chắn và khi dập vết dập sản phẩm ta tạo ra thì sẽ là đẹp nhất và ngay sau đây thì uh, em xin giới thiệu chi tiết như tổng thể về cái con máy được dập các à, nghêu và cái nhảy của hệ sinh khoa 55 và các hệ phân cảnh này cho anh chị và các bạn có thể là được rõ hơn dạ Vâng anh chị và các bạn đã thấy thì con máy này sẽ được thiết kế là là một gốc độc khí khi chúng ta cái lượng hơi là từ bình hơi đi vào thì nó lượng hơi lượng nước sẽ đi qua và sẽ đọng lại ở cái cốc à, lọc khí này thì sẽ nó sẽ không đi vào trong các cái bầu hơi này đấy, làm ảnh hưởng cái bầu hơi và sẽ làm tuổi thọ cái bầu hơi ra đi đấy và khi có cốc lọc khí này rồi thì nó sẽ bầu hơi là sẽ ổn định hơn lâu dài hơn và độ bền của nó sẽ cao hơn rất là nhiều và tiếp theo nữa thì anh chị và các bạn đã thấy này cái máy thì sẽ được ờ, bố trí là hai cái ống giảm thanh đấy khi chúng ta dập thì nó sẽ giảm tiếng ồn đi đây để em sẽ dập uh, trực tiếp cho anh chị và các bạn này đấy. đấy có hai cái giảm thanh này thì sẽ dập rất là êm không tạo ra tiếng ồn còn nếu như mà chúng ta không có hai cái ống giảm thanh này thì dập rất là ồn ạ đấy và đối với con máy đột dập hơi này á, thì ờ, khi anh chị và bạn ờ, khi sử dụng ấy hãy lưu ý một điều tất cả các dây hơi này thì nó ra sử dụng là dây 10 chứ không không phải là dây 8 Đấy, đây là dây hơi 8 này Đấy, còn đây là dây hơi 10 này Đấy, khi anh chị bạn cái ờ, cho cái nguồn hơi vào ấy anh chị hãy cung ứng cho nó là một cái nguồn dây hơi 8 và cái chiều dài từ cái máy đột dập này ra máy nén khí cái dây hơi anh chị hãy để cho tôi là từ 4 3 mét rưỡi đổ lại Đấy, chứ không nên để quá nhiều để nếu mới để quá dài thì cái lượng hơi cung cấp vào không đủ thì cái mặt cắt vết dập ấy, nó sẽ không bị sắc không được ngọt đấy có khi là có khi là chúng ta dập nó một phát một lần nó sẽ không đứt đâu đấy nếu mà anh chị bạn cho lượng hơi càng à, sắc càng khỏe hơn càng lượng hơi càng nhiều anh chị và bạn cho lượng hơi càng nhiều thì cái vết dập nó sẽ sắc ngọt hơn đấy và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết tổng thể từng dao cho anh chị và các bạn sẽ được rõ hơn dao số 1 dập không ba vách kính không ba cẩn đùa vệ sinh năm Đa số 2 đập khung bao cửa sổ và khung bao của các hệ bên cạnh Đa số 3 là đồ dập cây ốp móc của hệ sinh pha 55 Đa số 4 là đồ dập và ra thoát nước của hệ sinh pha 55 Tiếp theo nữa thì Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ dập ra số 5 là đầu dập uh, ke nhảy của cánh cửa nùa hệ sinh pha 55 Ở đây ạ, đây là đầu dập cánh cửa nùa hệ sinh pha 55 và dao số 6 dao số 6 thì chúng ta sẽ dập là cho ke nhảy ơ ờ, được dập bánh xe bánh xe hệ rùa 5 năm Đấy. tiếp theo thì ờ, sang dao số 7 dao số 7 là đột dập cánh của cửa sổ ke nhảy cánh cửa sổ dao số 8 là đột dập uh, ke nhảy cánh cửa đi Ra, đối với dao số 8 này thì anh chị và các bạn có thể là làm được một hạt nhảy và hai hạt nhảy trên con dao này đó Tiếp theo ra số 9 Ra số 9 thì anh chị các bạn đột dập à, khung bao cửa đi một hạt nhảy chính tâm Ra số 10 thì là đột dập cho cánh của các hệ bất cạnh P, Ma, Di, Ma, Odoven, Dông Kai, windows. là Đây là cánh cửa đi của hệ P, Ma Đột dập ke nhảy Đấy Và dao cuối cùng Dao cuối, cuối cùng là con dao số 11 Dao cuối cùng là dao số 11 Dao 11 này thì nó sẽ dập cho Ke vĩnh cửu của hệ sinh pha 5 năm không bao vào cánh đây ạ nếu anh chị các bạn ờ, không muốn làm về cây nhảy anh chị muốn dập về cây vĩnh cửu thì ờ, nó sẽ làm cho cây vĩnh cửu của không bao cửa đi hoặc là cánh cửa đi hệ sinh pha 5 năm đó thường đây là tổng thể của con máy được dập hơi hàng nhập khẩu của công ty cổ phần ờ, Factor Việt Nam à, trên thị trường hiện nay thì đang có rất là nhiều loại là có cả hàng trong nước nhưng giá thành thì ờ, sẽ rất là rẻ nhưng mà chất lượng dao thì sẽ không ờ, ổn định còn đây là hàng nhập khẩu của công ty Factor có tem mát đàng hoàng đó hàng nhập khẩu chất liệu dao thép này thì sẽ được tôi luyện và sẽ dập sắc ngọt hơn không bị nổ nhôm hay nôi nhôm vết dập thì rất là sắc ngọt Đấy, vết dập tất cả các vết dập đây Đấy. và ngay sau đây thì uh, tôi sẽ dập ờ, trực tiếp cho anh chị và các bạn sẽ được ờ, rõ hơn à, cái nhất thì tôi sẽ dập dao số 1 là dao không bao cần đùa à, không bao bách kính mặt cắt thì mày mặt dập rất là sắc ngọt không bị bao viêng không bị nôi nhôm hay nổi nhôm đó không bao hệ cửa đồ sinh pha năm năm Ta số 2 chúng ta sẽ dập cho cung bao cửa sổ hoặc là uh, phạc hoặc là do cung bao của hệ bất cạnh PMA, Zima, European trong cai. Khi anh chị đưa vào dập thì anh chị hãy nhớ là hãy đẩy sát sang ờ, mé bên tay ờ, trái và nếu quay ngược lại thì chúng ta sẽ phải dập và đẩy sát sang mé bên tay phải. Đó. Đây sản phẩm đây ạ. ta vết đột rất là sắc ngọt đấy không bị nôi nhô đây là dập cho hệ ờ, pma phong bao của pma còn à, tôi sẽ dập những dao tiếp theo thì sẽ dập là cho khung bao hệ cực cánh cửa nùa của sinh khoa năm năm, dập cây nhảy đây ạ bên dập rất là sắc ngọt dập phát nào rất phát đầy luôn rất là dứt khoát tiếp theo thì ờ, chúng ta sẽ dập cho dao số 10 dao số 10 thì chúng ta sẽ dập cho cánh của hệ ờ, PMA cánh của các hệ bất cạnh đây là cánh của PMA đấy ạ dập rất là sắc ngọt đấy không bị không một vết móp nhôm hay nổi nhôm gì hết ạ và tiếp theo nữa thì ờ, chúng ta sẽ dập cho khung bao cửa đi của hệ sinh pha 55 khung bao cửa đi ạ dạ đây ạ cây dập rất là sắc ngọt ạ bị có một vết gì gọi là móp nhôm hay nôi nhôm gì cả đấy đây là không bao cửa đi chúng ta dập cho ke vĩnh cửu và nếu như anh chị các bạn muốn dập cây nhảy ơ ờ, dập mặt nhảy cũng được chúng ta sẽ dập vào đây đây chúng ta sẽ đưa vào đây và anh chị các bạn sẽ dập được cây ờ, vĩnh cửu cây hai nhảy đây ạ Đấy, chúng ta dập cây nhảy và cây vĩnh cửu anh và chị muốn các bạn muốn làm cây nhảy ở cây vĩnh cửu của simpa của đi không bao của đi hoặc là cánh của đi chúng ta sẽ dập bên thế này dao này còn nếu anh chị các bạn muốn làm cây nhảy muốn làm cây nhảy mà một hạt nhảy hoặc hai hạt nhảy chúng ta sẽ dập trên uh, ờ, cái dao số 8 này đấy đây là dao số 8 dập cây nhảy một hạt nhảy hoặc hai hạt nhảy đây là không, không uh, dao số 7 dập uh, cây nhảy của ờ, cửa sổ da dạ bông vâng, và vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu tổng thể về con máy đập 11 à, dao đập cho tem kiểu và cái ảnh vận khoa qua năm năm và các hệ bên cạnh cho tất cả anh chị và các bạn biết à, mọi chi tiết thì anh chị à, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mẹ số điện thoại ở trên màn hình và liên hệ với em Khải 0936 497 496 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc ở bến xe Nghĩa ở Đông Hà Nội khu vực phía Nam là gần công viên đầu tiên của Hồ Chí Minh để được xem và lên máy trực tiếp và một lần nữa thì xin ờ, chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã có thời gian để xem video của của tôi ngoài ra thì ờ, công ty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng máy khác như máy phay đố tủ dập tủ sóc hay là tất cả những dòng máy cắt thơm hai đầu từ dòng số năm giá rẻ đến những dòng cao cấp như dòng tám chín hay máy CNC ờ, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn